dưới nè vô vô vô vô vô à tôi đứng ở trên diễn đấy cha cứu ơi cứu ơi cứu ơi Ông không có máu không? Không biết, không có máu không? mở cửa không chưa chưa chưa chưa ok clear được rồi Ồ quá Giật cả mình Tôi mới chạy ngang qua Đi đi đi lẻ đi bò ba ba mươi có một thằng một tim á phía trước có hả chết coi sau lưng nha có hàng có thằng á mới gọt, mới gọt Banh mẹ nó cái giáp Có hàng đâu gần đây nè Còn ờ, còn nó quanh đây nè dạ Nó yếu rồi, hai thằng, hai thằng trong nhà tôi, hai thằng tim của nó luôn còn còn một thằng còn một thằng còn một thằng cháy bên trái xuống rồi xuống rồi trước mặt kìa sáng đó sáng đó trước mặt kìa mặt kìa bỏ nghe, sạc sạc tôi nghe sảng sảng bên đầu bên kia có người nghe à. ok ok đi đâu vậy chấm hay đi về miêu ta hả Ông làm có phụ kiện có ờ, mini không? hay quá đẹp Má chơi ba ba em nhận lâu thiệt Ủa bên ông chưa xong nữa chứ ông nào canh lộ ngoài đi canh thì cá bờ bom không nó nó có bộ bom cái chính là cần nó có bộ bom thôi mấy ông canh ngoài đi mấy câu canh ngoài đi mấy ông canh phía ngoài đi được rồi rồi trời oh, bác ảo mở cờ luôn bốn ít, bốn ít tụi bốn ít từ từ. Chuẩn bị đi ông ơi, ba ngược lên mà. Nhìn nhìn thấy đuối lắm, nhìn thấy đuối lắm. Đấy tôi nhìn đuối lắm. Nhìn thấy Tầm đó có bao nhiêu đâu. Đồ đạn bảy nè. Đi ông ơi bo ngược lên đó ở đây ở chết rồi đi đi bác, đi bác, ở ờ, đi được rồi á đi đi chết rồi bỏ đi ông, cái rồi đi